Ơ kìa Mày à mày Ui ui có, có sóc lọ có sóc lọ có sóc lọ Ơ kìa anh ơi Thả em ra anh ơi Ui ôi mày, Bà già mà mày đánh như này à Mấy thằng thanh niên này Mày nào nó quăng như được rồi. Ê, mẹ. Khi nó quăng quật cho đéo thoát được ạ. À. Cày vãi cả rồi Mẹ, bà già không đéo tha à? mấy con chó này. Đấy ôi. Mọi à túm một thằng nó, nó đánh ạ hay thế nhờ sáng cỏ nhau <laughs> mẹ chơi ba chân chó à con mẹ cay thế nhở mẹ mình cụt mẹ một chân rồi ơi ơi cụt nốt tay ủi Thả tao ra Thả tao ra Túm nó vào túm túm nó vào, túm Điên đấy Chết con mẹ rồi chạy Đập <laughs> bẫy được Ây à Ừ Lách siêu vậy Còn mẹ Chết rồi Rồi Ngã chết con mẹ mày Ôi, Ăn vụt rồi Đéo, đéo được rồi Chạy thôi chân rồi Gãy nốt con mẹ là chân rồi Chuối mình ạ à? hết nhở Cỏ Trời Nào Quay lại đây Ai à Ai à Đấm bốc à Đấm bốc à Ui ôi Chết con mẹ rồi rơi xuống con thanh người à Triple Master luôn Ui, mắc tay rồi Đấy còn què để chơi nữa Một chém Ơ kìa Dấm <laughs> chuối mình luôn ạ Cậy thế chạy đâu Chạy đâu Chạy đâu con chó À à à à à À Tính làm gì, tính làm gì tao Úp sọt à Một hit Mà hụt chân chưa Đâu đâu đâu xuống đây xuống Xuống đây, xuống đây anh bảo Đấy, chuối xung quanh chứ một hit người chưa một chém cụt đầu luôn ui thế mà nó tóm được mình cái cái cái tay ạ à. tay luôn đấy kìa Hay thế nhở Xử thằng chết thằng này mới được Xử thằng chết thằng này Cầm đồ vũ khí kìa Một hit à. Được rồi Chạy thôi cảm ơn chân đèo lên được à vẫn nhảy được kìa có mẹ nó ua ua nó ném what the fuck nó ném nó đéo ra à cái kia đánh bóng à ôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy một một, chết mẹ rồi mình cút mẹ tay rồi à mất mất mẹ vũ khí rồi sao mất luôn vũ khí rồi Ui, nó tụ điện, tụ điện Đéo được, đéo được Ui, ui, ui, ui tụ đéo gì kinh ấy Đều rồi, cuối cuối cuối Chết tao Chó này Ngu người Ngu người Wow, bắn gần đấy nhở được wow. Viết văn được đấy bắn bẫy đấy ui ôi ô tô còn mẹ mấy thằng ô tô mày lên nó súng mẹ cẩn chân mấy thằng ô tô điên vãi nồi chết mẹ ơi ăn ngay con bạch tuộc cả mồm bao giờ mẹ nhặt đồ đã nào chó này rồi ôi ô tô ơi mẹ nó hụt hụt luôn mà con này té té té té té té rồi tay mình bị tay tay mình bị khèo rồi xe không được rồi tay mình hơi bị khèo xe bị đâm chết không được nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm thôi anh Được, vẫn vẫn đi được, vẫn đi được. Vẫn đi được, vẫn đi được. Vào lề đường, vào lề đường à. Chỉ cần vào được lề đường thôi. Điều khiển khó thế. Vẫn đấm nhau. Trời Yo Ơ kìa À đây Tưởng lật cái đéo chơi được nữa Đéo lái mẹ xe rùa chất rồi đấy Ủa nâng được này bãi mìn bãi mìn bãi mìn ôi ôi bãi bãi mìn chết mẹ rồi ờ mở mở map mới này Ui, chết con mẹ rồi để mẹ xuống nước Con cá cắn à ngu chưa ngu chưa con chó đừng để anh nóng ui kéo tát chúng nó nhở cày thật đừng có để bố mày tát vào mặt mày con chó này ui ném trúng kìa à, anh nhá à? Thằng kia vào túm này Ôi ôi mình luôn <laughs> tát tất cả hai à, cùng giật chết này thật kìa à, chơi, chơi chằm à ai rồi thế nhở tay rồi Cay vãi nồi Thề Nói đuổi tới đây rồi Nó bắn ghê vậy kìa sao vứt xuống đi ấn nhầm nút ôi mất mẹ tay luôn chơi bời đéo gì. nghe toàn trượt thôi còn mẹ bắn khét vãi nồi ấy thể Dạ Đéo ai chơi thế Mẹ bị hai thằng là chơi rồi Trời ơi Đéo ai chơi thế À mấy một này Thôi kìa Mẹ mày Ơ kìa anh ơi Thả em ra anh ơi Ui ôi Bà già mà mày đánh như này à Đấy thằng thanh niên này mày theo nó quăng như Ê Chị nó quăng quật cho đéo toát được ạ à. Cày và anh đang nổi ơi Con mẹ anh Cày vãi nồi Chết đéo chết để mẹ mày spawn lại đi Con mẹ nó bị nó quăng quật này Đau khổ vãi nồi từ Tao trả thù mấy thằng này đã à, chó này Mấy con chó này Chết mục xương đi Chết mục xương đi mấy con chó Ra đường cao tốc chơi Ui ôi ôi Ui ôi ôi dần chơi đường cao tốc Ui, đéo xi nhê gì à Ui ôi, dân chơi đường cao tốc khẩu kéo bắn vừa bắn tỏa vừa bắn ấy được à? mình đéo đéo cầm được này. Cày mà em nổi. Để ping mình cao ra. Ping có ping. Mình nhặt mãi đéo được đồ luôn bết bát vãi nồi còn tay còn tay còn còn tay là con gỡ làm tử mày Trời Bố đéo thả đây Ở ờ, kìa Cái thằng này nó cứ túm mình Nó đéo túm thằng kia nhở Cày vãi rồi Thề Bà già đéo tha Cày mấy con chó vậy. vãi xiên lấy cái này đi theo nghe nhạc Đó, hip hop đấy Map mới rồi Phố tàu à Trông kiến trúc mẹ mà tàu khựa vậy Đông biến cả, Đâu hết rồi Kìa yeah. Anh trốn Xuống ai đánh nhau ấy tăng ken còn mẹ nó nó nhảy qua được mình nó nhảy qua được là thiệt đéo nào ui ui <laughs> thanh niên bị con cả bị con cắm mà đuổi mãi cả đái ơi, ơi, ơi, anh ra anh ra anh ra em có làm gì đâu em chưa làm gì anh ra ơi em chưa làm gì đầu hàng luôn chưa làm gì nhá ra này manh động vãi cả nồi cầm dao ra chém mình luôn đây rồi anh ra vào đây anh dài hơi bị manh động rồi nhá cầm phớ chơi luôn à solo không solo không đùa với katana đùa với katana chém hết mày canh tao đúng không nó đi quay lại nhặt súng à ơ kìa anh sai sao tát em vô cớ vãi nồi tát bay ở kiếm luôn ạ chìa khóa này Đây cụt của mẹ chân luôn À mày bắn phát chết luôn Con chó ấy 오오 어, 어, 어. <laughs> cái lòn Ui, mẹ, à, thằng, thằng này bắn chuẩn vãi nồi thề Chơi này đéo ai chơi lại